Cơ quan quyền lực nhất Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng triệu tập hội nghị bất thường ở Hà Nội để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Theo đó sẽ đề bạt nhân sự thay thế. Với động thái mới nhất này, hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, những quan chức được đào tạo từ nước ngoài và được cho là có uy tín trong và ngoài nước sẽ mất chức Phó Thủ tướng. Ban chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15, phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Thông tấn xã Việt Nam Hình ảnh báo trong nước đưa tin về việc hai Phó Thủ tướng bị cho thôi chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Nhận định về việc sa thải này, nhà báo Thái Văn Đường hiện đang ở Thái Lan xin tị nạn chính trị cho biết hôm 30 tháng 12, Ông không quá bất ngờ do đã nắm bắt nguồn tin từ trước. Biểu quyết có tới hơn 90-92% thống nhất cho ông Phạm Bình Minh thôi Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, cũng như ông Vũ Đức Đam thôi Ủy viên Trung ương khóa 13 liên quan đến vấn đề tham nhũng trong dịch Covid vừa qua. Ông Phạm Bình Minh liên quan đến các chuyến bay giải cứu, còn ông Vũ Đức Đam liên quan đến chống dịch ở trong nước. Hiện không thể kiểm chứng con số về tỷ lệ biểu quyết mà ông Thái đưa ra một văn bản gửi cho các cơ quan báo chí từ Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 30 tháng 12 cho biết, Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi chức vụ. Tuy nhiên, thông cáo báo chí của cơ quan này không cho biết các vi phạm của hai ông. Đây là lần thứ hai trong năm nay, cơ quan quyền lực nhất Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức một hội nghị bất thường để bàn về công tác nhân sự. Một thuật ngữ mà thường được giới lãnh đạo dùng để xem xét thi hành kỷ luật cho ý kiến, giới thiệu hoặc quyết định về nhân sự theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 6 tháng 6 năm 2022, Ban chấp hành Trung ương cũng họp bất thường lần thứ nhất quyết định khai trừ đảng đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ông Chu Ngọc Anh liên quan đến đại án Việt Á. Hình ảnh hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh bị khai trừ đảng Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên trong Ban chấp hành Trung ương khóa 13 bị cách chức trong đảng. Trước đó, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 bị mất chức và bị khai trừ ra khỏi đảng và hiện đang thụ án tù hàng chục năm vì liên quan tới vụ tham nhũng tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam. Ông Thái nêu nhận định về trường hợp của ông Phạm Bình Minh. Khi mà cách mọi chức vụ trong đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng đối với ông Phạm Bình Minh – thì đây là một điều ảnh hưởng rất lớn trong thể chế chính trị của Việt Nam. Bởi vì ông Phạm Bình Minh có khoảng thời gian không chỉ ảnh hưởng trong nước mà còn đối với bộ mặt ngoại giao, bộ mặt quốc tế của Việt Nam. Ông Phạm Bình Minh có thời gian dài làm công tác ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh 64 tuổi quê Nam Định, từng trải qua nhiều cương vị ở Bộ Ngoại giao như Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông này nằm trong số một nhóm cán bộ ngoại giao trẻ tuổi đầu tiên của Việt Nam đến Mỹ theo diện học bổng Fulbright. Ông học về quan hệ quốc tế tại trường luật và ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts, Massachusetts, Mỹ trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1995. Ông Minh chính thức trở thành ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1 năm 2009. Qua các khóa 10, 11, 12, 13, ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 và 13 Ông giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ từ tháng 4 năm 2021 đến nay sau thời gian dài là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Vũ Đức Đam, 59 tuổi, quê Hải Dương, có trình độ tiến sĩ kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, được đào tạo từ Liên Xô và các nước Đông Âu. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thời gian hơn một năm rưỡi làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 8 năm 2021 hình ảnh hai ông phó thủ tướng bị thôi chức và chuẩn bị nhân sự thay thế. Thông thường, Ban chấp hành Trung ương làm việc theo chương trình toàn khóa và hàng năm, họp thường lệ 6 tháng một lần và họp bất thường khi được cho là cần thiết. Bất cứ khi nào Bộ Chính trị thấy cần thiết hoặc có trên một nửa số ủy viên Ban chấp hành Trung ương đề nghị thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập hội nghị Trung ương bất thường, truyền thông Việt Nam cho biết.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 Thoạt nghe cứ tưởng ông này sẽ thành củi tươi vào lò. Điều này hoàn toàn xứng đáng. Làm bộ trưởng mà có hàng tá cán bộ cấp dưới từ thứ trưởng, vụ trưởng, cục trưởng, đại sứ bị bắt, bị kỷ luật trong một thương vụ uống máu nhân dân hàng ngàn tỷ đồng, mang cái tên mỹ miều là chuyến bay giải cứu, thì không biến thành củi mới là chuyện lạ. Càng chắc chắn hơn khi một tuần trước đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cánh tay phải chuyên đốn củi to, củi tươi cho vào lò, đã ra thông cáo báo chí đánh giá đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ đảng viên vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, trong tham mưu tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19. Theo điều lệ đảng thì Ủy ban kiểm tra chỉ có quyền kỷ luật đảng ủy viên cấp dưới, còn với các đảng ủy viên cùng cấp thì chỉ được quyền đề nghị lên cấp trên giải quyết. Bùi Thanh Sơn là ủy viên trung ương nên ngoài tầm xử lý của ủy ban. Xưa nay, ủy ban mà đề nghị thì xem như án đã tuyên, tội đã cấu thành Bộ Chính trị chỉ còn cân nhắc mức độ xử phạt như thế nào mà thôi. Hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Bùi Thanh Sơn. Hơn thế nữa, từ trung tuần tháng 11, Văn phòng Quốc hội đã đánh tiếng sẽ tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường, dù nguyên cớ lúc đầu đưa ra là họp bàn chuyện chiến lược, cho ý kiến và thông qua luật, nhưng giới am hiểu đoán biết ngay là đảng cần quốc hội bấm nút bổ nhiệm hoặc trút phế nhân vật nào đó ở tầm cỡ cao như Bộ trưởng đổ lên, mà theo luật phải do Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Quả nhiên, đến ngày 24 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo thống nhất chủ trương tổ chức kỳ họp bất thường thứ hai Quốc hội khóa 15 với 5 nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về nhân sự. Khả năng Bùi Thanh Sơn sẽ nhập kho tương tự như Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long hay Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh là quá rõ. Quy trình xử lý đã khởi động và chỉ chờ giờ bấm nút Thế nhưng thật bất ngờ, đến giờ phút cuối, lò đã không nhận củi. Ngày 27 tháng 12, Bộ Chính trị đã họp và ra thông báo, cũng đánh giá sai phạm tương tự như Ủy ban Kiểm tra là vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, làm sai lệch chủ trương, chính sách của đảng, của nhà nước, giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành ngoại giao. Nhưng bằng lời lẽ hùng tráng, Bộ Chính trị đã chốt hạ trao cho Bùi Thanh Sơn không chỉ kim bài miễn tử mà còn tha bổng cho đói công chuộc tội. Bộ Chính trị phán rằng ông Bùi Thanh Sơn cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Bộ Chính trị quyết định phê bình nghiêm khắc ông Bùi Thanh Sơn yêu cầu ông Sơn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục triệt để các vi phạm đã được chỉ ra, báo cáo Bộ Chính trị. Điều tréo ngoe là toàn bộ cái tập thể ban cán sự mà ông Sơn đứng đầu thì cấp dưới của ông đều dính án. Hình ảnh thêm nhiều thuộc cấp của ông Bùi Thanh Sơn bị bắt liên quan đến đại án chuyến bay giải cứu. Vậy thì quốc hội sẽ bấm nút để bãi nhiệm miễn nhiệm ai? Cùng ngày 27 tháng 12, trên mạng xã hội lan truyền thông tin hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam sẽ từ nhiệm và về hưu theo chủ trương rót nhúng chàm thì phải biết rửa tay. Vào kỳ họp thứ 19, Ủy ban Kiểm tra và một số tờ báo trong nước đã cầm đèn chạy trước ô tô, đưa thông tin Ủy ban Kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật hai Phó Thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, nhưng sau đó đã xóa thông tin này. Liên tiếp theo đó, Ông Nguyễn Quang Linh và ông Nguyễn Văn Trịnh là trợ lý của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam lần lượt bị bắt vì liên quan đến chuyến bay giải cứu và kit test Việt Á. Áp lực rõ ràng đè nặng lên hai ông quan chức này, có người còn cho rằng đây là trùm cuối của đường dây tội ác. Trước những tiền đề mạch lạc đó, việc Quốc hội họp bất thường để bấm nút rút phế hai vị Phó Thủ tướng là có cơ sở. Hình ảnh hai ông Phó Thủ tướng đang chuẩn bị làm củi cho chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí Thư. Vấn đề đặt ra là tại sao nếu quyết tâm chống tham nhũng, nếu ai vi phạm đều phải đối diện với ánh sáng công lý, đều phải được xét xử công khai, sao lại có người được âm thầm rửa tay nhúng chàm qua những cuộc họp hành nội bộ trong bóng tối? Trường hợp của Bộ Ngoại giao tại sao cấp dưới đi tù hàng loạt, cấp trên phải từ chức? Ông Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn lại có thể yên vị ngồi rút dây kinh nghiệm. Từ lâu nay người ta vẫn băn khoăn về việc củi nhà và củi rừng hơn thế nữa, trong chế độ toàn trị tham nhũng là đặc quyền mà mọi quan chức đều tận dụng, tay ai cũng dính chàm kể cả người nhóm lò, người chăm củi. Đại hội 13 chưa hết nửa nhiệm kỳ, nhưng cuộc sát phạt chen chân vào tứ trụ ngày càng khốc liệt. Thanh kiếm Tô Lâm đang nắm quyền lực mạnh nhất hiện nay sẽ trắng tay nếu không có xuất đặt cách tuổi của tứ trụ. Xét về tiêu chuẩn, Phạm Bình Minh trải qua 4 khóa, Ủy viên Trung ương, hai khóa Ủy viên Bộ Chính trị, thêm thế mạnh về quan hệ đối ngoại tuổi tác thì cánh cửa để lọt vào ghế chủ tịch nước khóa tới đang rộng mở và đó cũng là viên đá ngán đường thăng tiến của Tô Lâm. Trước phế Phạm Bình Minh thì khó ai có thể tranh được với Tô Đại Tướng. Trong cuộc sâu xé quyền lực mạnh được yếu thua này, hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam dường như không có phe cánh, không có hậu thuẫn trong Trung ương. Trong khi Phạm Minh Chính có phe Thanh Hóa, Quảng Ninh, Vương Đình Huệ có phe Nghệ An, Hà Tĩnh,